chào quý vị và các bạn đã đến với video máy cường linh ờ, hôm nay chúng tôi đem đến các bạn à, đây là cái khung máy tuốt đầu vọng, tuốt lạc đấy à, tổng thể bên ngoài thì máy cũng khá là nhỏ gọn có thể à, bưng bê di chuyển bằng à, hai người đấy, máy thì à, nặng tầm khoảng 20 30 kg Nó có hai màu chủ đạo là màu xanh màu đỏ cái này đấy máy thì à, chuyển động của nó là khá đơn giản nó chuyển động qua cái à, dây loa và bánh răng đấy những loa này sẽ được uh, nối trực tiếp vào bánh to này đấy, và được nối vào một là motor hai là động cơ sẽ có cái bể để lắp vào đây và kèm máy chúng tôi sẽ có một cái bu để lắp vào motor hoặc là cái động cơ của các bạn đấy đây là do nhu cầu khách hàng lấy chắc mối khung nên chúng tôi sẽ à, để mối khung như này chứ không bỏ motor hay động cơ vào đấy còn các bạn à, có nhu cầu muốn mua cả motor động cơ thì chúng tôi sẽ lắp vào luôn đấy máy thì sẽ chuyển động à, bằng cách à, chúng ta sẽ đưa bó lạc này từ đây thì trong này sẽ có cái guồng quay này nó sẽ đập hạt lạc xuống đấy Đấy. và bên này sẽ có một cái uh, quạt gió đấy nó sẽ à, trong quá trình uh, uh, hoạt động nó gió sẽ qua ra để trong uh, khi mình uh, uh, tuốt lạc thế này thì có thể có lá hoặc là đất gì đó uh, nó sẽ rơi vào thì uh, gió này sẽ thổi ra ra bên ngoài đấy ra ra theo hướng này đấy còn đây là cái sàng của nó sàng rung của nó đấy ở trong này à, hai cái gồm, cái gồm này sẽ chuyển động bằng à, hai hai vòng bi này Đấy, khá là chắc chắn là tiền lợi Đấy, độ bền nó rất cao để à, tăng tuổi thọ của sản phẩm thì trong quá trình mình sử dụng thì à, các bạn có thể à, bôi à, ta thêm dầu mỡ vào Đấy, vào các à, vòng bi cũng như là ở đây trục của nó để à, tăng tuổi thọ của máy Đấy. Ừ, vòng bê của nó làm rất là chắc này to này Đấy. Đà, đảm bảo cho độ bền của máy tuổi thọ nó rất cao Đấy. bên này cũng có một cái uh, này để uh, chuyển động cái uh, vuông vuông gió cái quạt gió trong Đấy. máy sẽ vận động như thế này Đấy. đi quay thì nó chuyển động cái uh, hai bánh răng ở trong để truyền ờ, đồng vào ờ, cái guồng quay của nó Đấy. như máy này là sử dụng motor 1,5 kW 1,5 HP thì ờ, cũng có thể lắp được các động cơ như gếch 120 gếch 60 các thứ tùy vào nhu cầu của khách hàng ở đây thì à, có cái bệ à, để à, bỏ motor với cả động cơ ở đây về chúng ta sẽ bắn những con ốc này và có chân động cơ xuống cái bệ này đấy đồng thời phải làm phải cân như thế nào để cho thẳng cái dây cu loa này đấy để trong quá trình mình sử dụng thì nó sẽ không bị rung lắc hay là giảm cái năng suất của máy chuyển động của nó thì đơn giản như thế thôi còn đây thì à, cái trục để lắc cái cái sàn của nó này sử dụng thì à, đấy cái sàn nó sẽ đập lên đập xuống thứ nhất là để à, một phần là để đất cát nó sẽ rất xuống dưới và một phần sẽ các hạt sẽ được ra phía đầu này các bạn sẽ hứng cái chậu hay là cái bì gì đấy để hướng sản phẩm bên này đấy. À, à, quý khách có vị có nhu cầu muốn mua máy tuốt đầu phộng tuốt lạc thì liên hệ à, điện máy cường linh qua website chúng tôi để dưới góc màn hình à, qua website chúng tôi phần mô tả hoặc là qua số điện thoại 0339 à, 039968 cảm ơn các đã xem à, có vị đã xem video của chúng tôi nhấn nút đăng ký kênh để xem những video tiếp theo cảm ơn tất cả quý vị